đại diện gia đình cho biết nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện chợ rẫy. Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19 tháng 8, trưa ngày 28 tháng 9, đại diện gia đình xác nhận với Dinh Phi Nhung đã qua đời tại bệnh viện chợ rẫy sau hơn một tháng chống chọi với COVID-19. Sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến xấu từ hôm 23 tháng 9, trước khi mất, Phi Nhung được bác sĩ chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19 khiến phổi bị đông đặc, suy đa cơ quan kèm cơn bão cytokine, bệnh nhân được can thiệp ECMO, lọc máu liên tục. Các loại thuốc tốt nhất đã dùng cho Phi Nhung. Bác sĩ cũng nỗ lực hết mình cứu chữa nhưng cô ấy không qua khỏi, nguồn tin từ bệnh viện cho hay, người đại diện của Phi Nhung cho biết trong 40 ngày nhập viện điều trị COVID-19, nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần mạnh mẽ, kiên cường, ngày 26 tháng 9, người này nói, trong thời gian điều trị, có lúc tình hình lạc quan, đôi khi bi quan nhưng chị Nhung luôn kiên cường. Chúng tôi cảm ơn khán giả, đồng nghiệp đã cầu nguyện cho chị Nhung, người đại diện cho biết thêm cả ekip và gia đình đã không thể lường trước được diễn biến bệnh của Phi Nhung chuyển nặng, chúng tôi không nghĩ nặng đến thế. Ban đầu, ekip và gia đình tin nữ ca sĩ chỉ điều trị khoảng 2 tuần sẽ hồi phục. Bản thân chị sau khi nhận kết quả dương tính với Covid-19 vẫn cười nói, không sao đâu, Nhung sẽ mạnh mẽ vượt qua. Chúng tôi luôn tin chị sẽ làm được, người đại diện kể lại, từ Mỹ, Tri Di Phương Trinh cho hay cô được con gái Phi Nhung chia sẻ về tình trạng của nữ ca sĩ trong tối ngày 23 tháng 9. Cô và gia đình đã mong cầu phép màu đến với Phi Nhung. Bác sĩ đã nói với Wendy rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Nhận tin đó, tôi xuống tinh thần, cả ngày bần thần. Mỗi lần nghĩ đến Phi Nhung, tôi lại bật khóc. Tâm lý đã chuẩn bị từ lâu nhưng không thể nào không buồn, xót xa, ca sĩ tâm sự, Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 ở Bệnh viện Gia An từ ngày 19 tháng 8. Lúc đầu cô tỉnh táo nhưng sau đó bệnh chuyển biến nặng nên được đưa sang bệnh viện chợ rẫy vào tối ngày 26 tháng 8, trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với sars cô 2 nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. you.